hương vị mới với tất cả tinh túy trà Lipton. Nay đã có trong chai. Lipton chai, sự lựa chọn của các bạn trẻ muốn thể hiện mình một cách tự nhiên. Lipton chai, cảm hứng tự nhiên.